6 chỗ cho đến 12 à, chỗ rất là thoải mái lắp đặt à, thì cực kỳ là dễ thôi lắp đặt thì rất là dễ dàng và chiều rộng của xe thì tùy ý bố trí cái à, chữ A này chỉ cần nắp dốc phần đầu ngoài này xuống một chút khoảng 4 đến 5 cm đủ độ đàn hồi của lò xo sau đó là chỉnh cái mặt bánh này cho vuông góc với à, mặt tiếp xúc à, trên à, mặt nhà nền nhà thì phần còn lại trên này sẽ là lắp lên trên phần con đội ở phía trên của khung xe là xong lắp đặt của cái này còn dễ hơn cả lắp đặt bộ càng chữ A nữa à, mời các bạn cùng theo dõi ở à, đây là một số kích thước cơ bản của cái bộ càng chữ A này chiều rộng à, từ bên à, bản nề này qua bản nề bên kia của chữ A dưới là 27 cm từ chữ A cho đến đầu mặt bánh là 38 cm và chiều cao từ mặt chữ A cho đến đỉnh của cái à, giảm sóc à, đơn này là 54 cm 50 50 cm cho đến mặt bắt bánh đây thì à, mình lắp cái hệ thống lái thì mình lắp cái rằng lái và rô tin vào đây từ bên này qua bên kia đây sử dụng thước lái đơn thước lái hai đầu à, loại này thì à, có thân ốc à, từ bên à, tim ốc này qua tim ốc bên này là 7 cm đối với các bạn có nhu cầu và lắp 8 cm thì mình chỉ cần thay cái mặt này là xong thôi đấy các bạn có thể dùng bộ này cho những cái dòng xe chở khách từ 6 đến 12 ờ, chỗ ngồi 16 chỗ ngồi à, 12 chỗ ngồi à, đều có thể sử dụng được ô giảm sóc này rất là khỏe và nó rất là êm Mọi chi tiết đặt hàng thì xin liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. À, các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ và nhận được thông báo khi à, mình đăng những cái video mới nhất.